cần cho thuê biệt thự cao cấp tọa lạc tại khu đô thị Him Lam, phường Tân Hưng, quận 7, diện tích nhà có chiều ngang rộng 7 mét rưỡi, chiều dài 20 mét, biệt thự được xây dựng, một hầm, một trệt và hai lầu, áp mái. Các phòng đang được ngăn bởi kính cường lực, rất phù hợp với mô hình phòng khám, thẩm mỹ, spa. Nhà có trang bị thang máy cao cấp, hồ bơi sang chảnh, phòng sông hơi thư giãn. Vị trí nhà chỉ cách đường dê một khoảng 100 mét. Thuộc khu VIP, cao cấp, an ninh và có bảo vệ trực 24 giờ. Giá cho thuê là 70 triệu một tháng. Hợp đồng dài hạn, chi tiết xin vui lòng liên hệ 0909908832 gặp Thảo. Xin cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem video này.